Chào mừng bạn đang xem kênh Vươn Giấy, hôm nay tôi mạnh dạn chia sẻ nội dung đã sống thì nhất định phải sống thật ý nghĩa. Thế thì làm sao để sống thật có ý nghĩa? Trước khi đi vào vấn đề chính, tôi mong muốn bạn tặng cho tôi một đăng ký kênh, hoặc một lời bình, để tôi củng cố video sau chất lượng thêm, nếu bạn thích hãy tặng tôi một like, nếu bạn không thích hãy tặng tôi một kẹo. Cảm ơn bạn. Để tránh mất thời gian, tôi xin đi vào vấn đề chính, chúng ta đều biết sống trên cuộc đời không hề dễ dàng, nhưng cũng chưa bao giờ phức tạp, tất cả do suy nghĩ chúng ta mà nên có câu hỏi chúng ta biết nơi ta sinh ra. Thế thì khi chết ta sẽ đi vào đâu? Thế thì hiện tại chúng ta có đang sống cho giấc mơ của mình hay đang cố gắng sống cho giấc mơ của người nào khác? Thế thì chúng ta đang sống thì sống như thế nào để cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc hơn? Theo quan điểm của tôi, để cuộc sống có giá trị và hạnh phúc thì cần phải ba bí quyết bên bạn. Thế thì ba bí quyết đó là gì? Tại sao chúng ta phải cần đến ba bí quyết làm hành trang cho bạn? Tôi xin chia sẻ với bạn như thế nào? Đầu tiên nếu bạn muốn có cuộc sống thật ý nghĩa thì bạn phải có công việc bạn yêu thích đã. Tôi xin giải thích như thế này. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta đối mặt với rất nhiều vấn đề phải xử lý, như công việc, gia đình, bạn bè, kinh doanh và đối tác. Tất cả những vấn đề tôi vừa nói, tất cả vấn đề đó đều chiếm thời gian rất rất là nhiều. Có khi chúng ta không còn thời gian rảnh, công việc cứ tới liên tục liên tục, khiến ta phải giải quyết. Các công việc này có khi lại là những công việc của bạn yêu thích, nó khiến bạn căng thẳng và mệt mỏi, thế thì làm sao để sống cuộc đời có ý nghĩa và hạnh phúc hơn mỗi ngày? Tôi xin nói như thế này, thời gian cho chúng ta là 24 giờ trên ngày, thực ra rất là hạn hẹp, thực ra trên cuộc đời của bạn cũng như thế. Cho nên, theo quan điểm của tôi, tôi khuyên bạn nên chọn công việc bạn thích, điều đó có thể giúp bạn cảm thấy thoải mái, yêu đời và yêu công việc hơn. Có nghĩa là, khi bạn đã yêu đời và thấy thoải mái hơn, bạn sẽ không còn thấy nhàm chán và vơi đi mệt mỏi, như vậy sẽ làm cuộc sống có ý nghĩa hạnh phúc hơn. Hạnh phúc không hẳn là tiền, nhưng không có tiền đời sẽ vất vả thêm. Cuộc sống càng đơn giản thì cuộc sống càng được hạnh phúc. Đời sống càng gặp phức tạp càng làm bạn cứng rắn hơn. Theo tôi thì hãy buông bỏ những suy nghĩ phức tạp, nên bỏ đi những ký ức không đẹp. Sống vui tươi an hòa cùng mọi người, buông bỏ sẽ giúp lòng nhẹ nhàng hơn, sẽ làm cuộc sống có ý nghĩa hơn. Thế thì sống cuộc sống đơn giản mà hạnh phúc thì phải làm thế nào? Con người sống trên đời này hay toàn tính so đo đủ việc. Tôi xin nói câu cổ ngữ như thế này, chăm sự do tâm khởi, nụ cười giải ngàn sầu. Thế thì câu cổ ngữ, chăm sự do tâm khởi, nụ cười giải ngàn sầu, được hiểu như thế nào? Tức là tâm tính tốt là người bạn tốt nhất trong cuộc đời bạn. Tâm tính tốt sẽ đưa bạn sống sung sướng thoải mái và bình an và khỏe mạnh. Bạn đến khi có tuổi nhất định phải để tâm tính thanh thản, ít giận dữ, nhiều một chút rảnh rang, thân vội nhưng tâm nhàn. Đó là những điều không dễ dàng đạt được, nhưng thân vội mà tâm cũng vội thì tất sẽ sinh ra loạn. Chúng ta còn sống ngày nào thì chính ngày ấy là phúc khí, Đời người ngắn ủy không cần phải nuối tiếc những việc đã qua, không bận tâm đến quá khứ thì mới sống cuộc sống đủ ý nghĩa hạnh phúc. Bạn biết mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây, mặt trời lặn mặt trời lại mọc. Buồn thì buồn một ngày cũng trôi qua mà vui thì một ngày cũng trôi qua, cho nên đừng nên để tâm vào những chuyện vụn vặt nhỏ nhoi. Hãy để tâm được thoải mái thì tâm thể mới thoải mái. Bạn biết có nhiều tiền bạn ăn ba bữa, nghèo khổ cũng ăn ba bữa, thế thì giàu quá có hưởng được hết không, nghèo quá có túng không? Vật chất giúp bạn được điều gì, hãy sống khỏe là được. Quan trọng tôi muốn nói, chân thành yêu thương mọi người thì đó vẫn được coi là cuộc sống giàu có và sung túc. Giữa tình cảm với tình cảm đó là một lời thật lòng thật dạ, giữa sai lầm tội lỗi với sai lầm cần một lời tha thứ. Bạn hãy đem tình yêu của bạn để sưởi ấm trái tim của người khác. Bạn sẽ trở thành tia nắng ấm của mặt trời, như vậy bạn mới thấy thanh thản và cuộc sống có ích hơn. Bạn phải biết quý trọng người thân, những người bạn đã từng gặp vì những những đó đều là một cái duyên. Bạn nên trân quý người bên cạnh, mỗi một ngày những người ở gần càng ít đi, bởi vì một khi đã đánh mất đi rồi, thì sẽ không bao giờ tìm lại được nữa. Thứ ba tôi muốn tôi muốn chia sẻ với bạn rằng là, dù cuộc sống đã được tối giản bao nhiêu thì bạn cũng nên có khát vọng. Khát vọng ở đây không có nghĩa là ước mơ cao sang hay tham lam gì đó. Khát vọng có nghĩa là đi kèm với sự yêu thích. Khát vọng và thành công luôn thôi thúc bạn hướng về phía trước, dù khó khăn và gặp chướng ngại vật tôi tin bạn vẫn kiên trì bước chân. Chỉ có yêu thích công việc của mình làm thì bạn mới làm được lâu dài kèm theo đó bạn mới bám sát mục tiêu của bạn được. Như vậy cuộc sống của bạn sẽ có ý nghĩa hơn hạnh phúc hơn khi bạn được sống trong đam mê. Tôi vừa chia sẻ cách để cuộc sống có ích hơn, hạnh phúc hơn mỗi ngày. Bạn cảm thấy thế nào? Nếu thấy hay và ý nghĩa hãy tặng tôi một đăng ký kênh. Chúc bạn ăn vui, hẹn gặp bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn bạn.